thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiển duyên khởi quang minh đài Xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh Giải phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thần vô thường đạo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 như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần Đức Phật đã trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo Tạo lập các công đức ba la mật xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh Toàn thể chư Tăng Ni Phật tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ Phát nguyện tu tập một tuần để cảm nhận ân đức to lớn của Ngài và bày tỏ lòng thành kính tâm trí ân sâu nặng đối với sự ra đời thiêng liêng vĩ đại của đấng đại giác thích ca mâu ni nay đệ tử chúng con thần tâm cung kinh đôi trước mười phương thượng chủ tam bảo đốt nén tâm hương dâng lên cung dường mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiền Tăng đánh lễ sự đản sinh cao quý vi diệu của ngài chúng con nguyện nương đức chân sư phụ y theo chinh pháp tinh tấn thực hành công hạnh bồ đề phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo truyền tải phật pháp rộng khắp thế gian chúng con cũng xin thỉnh hết thầy chư hộ pháp chư chúng đã phát tâm bồ đề chư thiên chư thần các vong linh oan gia trái chùa của tăng ni Phật tử tu tập tại chùa các chúng hữu duyên với Phật Pháp vẫn tập về đây Nương đức chúng tăng nghe kinh thinh Pháp giác ngộ tu hành Khởi tâm hoan hỷ ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng được tráng nghiêm thân tình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 sân giận chẳng biết rõ cõi phúc tội phúc cùng nhân quả nên phiền não khổ đau Bồ Tát liền từ giã chư thiên trời đầu xuân Hà sinh xuống thế gian hiện tướng voi sau ngà nhập thái nơi hoàng hồ mà ra bồng hiền đức tình phản vua anh minh tháng tư trời trong sáng gió mát hòa chim ca phố yếu hoa nở rộ nơi vườn lâm tỷ ni Bồ Tát đã đản sinh Lòng trắng liền hoa hiền Che cho thân Bồ Tát Bảy bước chân Ngài đi Hoa sen nâng đỡ gót Ngài hướng về phương Đông Nguyện làm người dẫn đường Cho tất cả chúng sinh Ngài hướng về phương Nam sẽ làm ruộng phước lành cho khám chốn nhân thiên ngài hướng về phương tây à, đây là kiếp cuối cùng thực hành bồ tát đạo ngài hướng về phương bắc à, chính ngay trong kiêm này chứng đấng vô thượng đạo đến bước đi thứ bảy bồ tát liền dừng lại một tay chỉ lên trời một từ làm chỗ quy ý cho thiên nhân sau nẻo một tay chỉ xuống đấng chết Phùng cát ma bình bóng từ nơi hư không ai dòng nước sạch thiêng một nóng và một lành như thuần nghịch cõi đời tắm lên thân Bồ Tát vốn sạch trong vô nhiễm Bồ Tát thật oai nghiêm cân tiếng vang rung đồng ở giữa khắp chốn nhân thiên Bồ Tát liền tuyên bố thiên thượng thiên hà duy ngã độc tôn hôm nay phật từ chúng con nương đức trung tăng thành tâm kinh lễ đán sinh của ngài đàn sinh cao quý đàn sinh vi diệu cứu khổ chúng sinh Nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hà thị hiện đán sinh Phật bốn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ tăng kỳ kiếp thương xuất chúng sinh phát tâm bồ đề hành hạnh bồ tát cầu vô thượng đạo ờ, nam mô phần à, bốn à, sư thinh à, ca mâu ni tâm kinh lễ từ trời đâu xuất bồ tát hộ minh soi khắp địa cầu coi nước ấn độ dòng họ cam giá đầy đủ túc duyên dáng thần nhập thai hoàng hậu mã gia cung vua tình ờ, phản ờ, nam ờ, mô phật bổn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ Bồ Tát hiện thân voi trăng sáu ngà Ngắm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía đông Tiên xuống phía nam giống tiên oai hùng Nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu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 tâm kinh lễ giữa rừng vô yêu trăng tròn tháng tư chư thiên tu hội nhạc trời reo vang mừng đơn cứu đời bồ tát giáng sinh trần à thế nam mô phần bổn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ Bồ Tát viên mãn bấy đạo Bồ Đề khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nân gót bảy bước xứng tôn hai dòng nước thiêng một nóng một lạnh từ nơi hư không tấm thân bồ tát nam mô phần bốn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ bồ tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hướng về phương đông làm người dẫn đường cho các chúng à, sinh à, nam à, mô phần bốn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ à, Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn hướng về phương Nam Làm ruộng phước lành cho các chúng a sinh Nam mô phần Bốn sư Thích Ca Mâu Ni tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn Hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành hành Bồ Tát Nam Mô Phần Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhất tâm kinh lễ a bồ tát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hướng về phương bắc ngay trong kiếp này đắc thần đạo quả vô thượng bồ đề à, nam mô phần bổn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ à, Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn Một tay trí trời làm chỗ quý y Thiên nhân sau à nẻo à. Nam mô phần bổn sư Thích ca mâu ni tâm kinh lễ à, Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn một tay chỉ đất chiết phục ma binh Nam mô phần bốn sư Thích Ca Mâu Ni nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đản sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nân gót bảy bước xưng tôn Oai nghiêm cất tiếng rung động tam thiên Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc à, tôn Nam mô phần bốn sư Thích ca mâu ni nhất na tâm ma kinh na lễ a nam ma mô a lâm ma tỳ ni a viên a vô yêu a thọ hạ thi a hiền a đàn Na sinh a phật Na bồn Na sư a thích a ca mâu a ni nhất tâm kinh a lễ ơi a à, nam a mô a lâm a tỳ ni a viên a vô yêu thọ hạ thị hiền đàn sinh a phật a bổn sư thích a ca mâu ơi nhật na tâm ma kính nhà lễ ơi a nam ma mô a lâm ma tỳ a ni viên a vô ưu a thọ hạ thị a hiện a đàn na sinh nhà phật na bốn na sư thích nhớ ca mâu ni Thank you. gặp bổn xưa thích ca mâu chuyện con thọ chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về sự cúng dường vật dùng cho các tỷ kheo một người chủ đơn đó tài xa vệ cung cấp đủ mọi thứ cần thiết cho giáo đoàn đứng đầu là đức Phật ông ta dựng một cái dập ở trước cửa nhà ông rồi mời các tí kheo cùng Đức Phật giáo chủ của họ đến ngồi vào chỗ tráng nghiêm đã chuẩn bị sẵn và cúng dường các vị đủ mọi thứ cao lương thượng hạng ông còn nói ngày mai xin quý vị trở lại ông khoản đãi họ chọn một tuần và, và đến ngày thứ bảy ông dân cung đức phật cùng năm trăm vị tỷ kheo của ngài đủ mọi thứ vật dụng cần thiết vào cuối bữa tiệc bằng vâng, đạo sư nói nói lời tùy công đức này cư sĩ ông tạo sự thỏa lòng mãn ý do sự bố thi này thật là đúng lý vì đây là một truyền thống của hàng trí giả ngày xưa những vị đã hiến cả thân mạng mình cho bất cứ kẻ hành khắc nào mà họ gặp họ còn cho những kẻ ấy ăn cá thịt của chính họ nữa rồi do yêu cầu của gia chủ ngài kể một chuyện đời xưa xưa khi vua ta chỉ vì ở Ba La này Bồ Tát sinh ra là một con thỏ sống trong một khu rừng một phía rừng này là, chân một ngọn núi ở phía kia là một con sông và ở phía thứ ba là một ngôi làng biên địa thỏ có ba ban một con khỉ một con chó rừng và một con dai cá bốn con vật khôn ngoan này sống với nhau mỗi con săn tìm thức ăn của mình trong một khu riêng biệt và đến chiều tôi chúng đến hòm lại với nhau thó dân thông tuệ có tài khuyến dù thường thuyết về chân lý cho ba bàn kia dạy các bạn ấy nên bố thí nên tuân hành luật đạo đức và giữ gìn ngày trái giới chúng đều tiếp thu lời khuyên dù ấy và mỗi con đến chú ở chỗ riêng của mình trong khu rừng ấy thời gian trôi qua một hôm bồ tát quan san bầu trời nhìn mặt trăng và biên rằng hôm sau là ngày trai giới liền dặn ba bạn kia ngày mai là trai nhật cả ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày trai ai tỏ ra kiên định trong việc thực hiện đạo đức thì việt bố thí sẽ mang lại cho vì ấy kết quả xứng đáng thế thì hễ có kẻ nào đến xin bàn bàn hãy cho họ ăn bằng chính thức ăn của bàn tất cả đều đồng ý rồi ai nấy về chỗ của mình tờ mờ sáng ôm sau dài cá ra đi tìm mồi xuống tới bờ sông hàng bấy giờ có một người đánh cá bắt được bảy con cá hồng sâu cá vào một sợi mây rồi đem chôn chúng dưới cát trên bờ sông sau đó ông ta lại xuống sông để bắt thêm cá dài cá đánh ơi được mấy con cá đang được chôn vùi kia liền bới cát lên trông thấy cá liền lối ra và kéo lân lên ba lần cá của ai đây không thấy chủ nhân đâu nó liền lấy răng cắn sâu cá ấy mang vào rừng đem về để vào nơi nó ở đình sẽ ăn vào lúc thinh hờ thế rồi nó nằm xuống suy nghĩ mình thật đạo hành qua con chó rừng cũng ra đi kiếm thức ăn và tìm thấy trong túp leo của một người trong coi đồng ruộng hai xiên nướng thịt một con rắn mối và một lò sữa đông nó kêu lớn lên ba lần các thứ này của ai đây sau đó không thấy ai là chủ nhân nó trồng dây vào cổ mang cái lo dùng răng cắn con răn mối và hai cái xiên mang về cất vào hang của nó nó tự nghĩ vào lúc thích hợp ta sẽ ăn các thứ này rồi nó nằm xuống suy nghĩ vừa rồi nó giữ đạo hành thật tốt con khi cũng vào trong lùm cây lượm một cánh xoài rồi mang lên cất vào khu của nó trong rừng các trái xoài ấy vào lúc thích hợp rồi nó nằm xuống suy nghĩ nó đã giữ đức anh thật đúng còn bồ tát vào lúc cần ra ngoài để đỉnh ăn đột non trên bãi có cứu sa và trong lúc nằm trong rừng ngài chợt nghĩ ta chẳng có dầu chẳng có cơm chẳng có các thứ như thế nếu có ai đến đây xin ta ta đâu có thể lấy cỏ mà, cho được nếu có người anh khất nào đến với ta ta sẽ cho người ấy thịt của chính ta phải sự biểu lộ đức hành sang người ấy làm cho chiếc ngai bằng cẩm thành trắng của thiên chủ đế thích nóng lên đế thích quán tường và khám phá ra duyên cớ rồi quyết định thứ lòng con thò chúa này trước hết thiên chủ ra la một bà la môn đến đứng gần nơi ở của con dai ca dai ca hỏi tại sao ông đứng đó ông đáp này hiền giả tôi vừa nhìn đói giữ trai rơi nếu có được thứ gì để ăn tôi sẽ hoàn toàn tất mọi bốn phần của một đạo sĩ giai ca nói tốt lắm tôi sẽ cho ngài thức ăn rồi nó đọc bài kệ đầu để nói với đê thích bảy cá hồng tôi đã gọn mang từ dòng nước cả của sông hằng bà la môn ơi ăn cho thỏa và ở lại đây chôn núi ngàn vì bà la môn bảo hãy để đến ngày mai rồi tôi sẽ tính rồi ông đến với con cho rừng khi được hỏi vì sao ông đừng đó ông cũng trả lời như trước kia cho rừng cũng sẵn sàng hứa tặng ông đồ ăn và nói với ông bằng bài kể thứ hai người coi đồng dành thức ăn tối bình sữa kia dẫn môi lứa đây hai xiên để nướng thịt này tôi đây chót dài lấy ngay đôi mà có bao nhiêu tôi đã tặng đấy bà la môn xin hãy ăn thôi nếu ngài hạ cô đến nơi rừng này ở lại cùng tôi một hồi vì bà la môn bảo hãy để đến mai rồi tôi sẽ tính rồi ông đến với con khi khi được hỏi vì sao ông đứng đó ông cũng trả lời như trước khi sẵn sàng cho ông đổ ăn và nói với ông bài kể thứ ba dòng nước lạnh với canh xoài mỏng trốn rừng xanh dấp bóng yên lành để ngài vui hương sáng dành nếu ngài thỏa ý rừng xanh nương mình vì bà là môn bảo hãy để đến mai rồi tôi sẽ tính rồi ông đến con thỏ rừng tình khôn khi được hỏi vì sao ông đứng đó ông cũng trả lời như trên ta muốn gì Bồ Tát rất thỏa ý liền nói nay bà La Môn ngài đến với tôi để kiếm đồ ăn thì thật là đúng lắm hôm nay tôi muốn trao tặng một thứ mà trước đây tôi, chưa bao giờ trao tặng và ngài sẽ không phái phàm giới sát sinh nay bằng hiếu khi ngài chân cúi và nhóm lên một ngọn lửa xong thì hãy đến báo cho tôi biết tôi sẽ hiến mạng sống của tôi và nhảy vào trong lửa khi thân tôi đã được nướng chín ngày hãy ăn thịt tôi rồi hoàn thành các bổn phận tu sĩ của ngài rồi thọ nói với ông bài kệ thứ tư tôi chẳng có thức ăn mẹ đầu cùng gạo cơm để hậu đãi ngài thịt tôi hãy nướng lửa thôi nếu ngài sống với chúng tôi chôn này Hiền chúa đế thích nghe bảo thế liên dùng thần lực tạo nên một đống thang chay đó rồi đến báo cho Bồ Tát nay Bồ Tát từ chỗ nằm bằng có cứu xa đứng lên và đến nơi ấy Ngài lắc mình ba lần để nếu có côn trùng vào lầm trong bộ lông của Ngài rơi ra mà thoan trên rồi để hiến dâng toàn cá thân mình bồ tát nhảy vọt lên trong một niềm hoang lạc tràn trề ngài rơi xuống đống than cháy rực giống như một con thiên nga vương giả đáp xuống cụm hoa sen những ngọn lửa tắt ngay khi chạm đến những lỗ chân lông toán toàn thân Ngài giống như Ngài rơi vào vùng xương giá Ngài, Ngài liền nói đế thích này bà la môn ngọn lửa Ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá Nó chẳng làm nóng được các lỗ chân lông trên thân thể tôi Tại sao thế? đế thích đám thưa hiền giả ta chẳng phải là một bà la môn ta là đế thích ta đến đây để tử đứng hành của ngài bồ tát nói thưa đế thích không những chỉ riêng ai mà nếu tất cả mọi người trên thế gian này đến đây để thử tôi về cung cách bố thí như thế kia thì họ cũng sẽ không bao giờ thấy rằng tôi từ bỏ một ý định bố thí nào nói xong bồ tát thốt lên tiếng reo sàng khoái như tiếng giống của sư tử bây giờ để thích nói với Bồ Tát này thọ hiền chỉ mong cho đức hạnh của ngài được sáng tỏa muôn đời rồi thiên chủ ép một trái núi lấy nước tinh từ đó ra mà vẽ hình một con thỏ trên mặt trăng sau khi đặt thỏ vào chỗ nằm bằng cỏ non cu xa thiên, thiên chủ quay về cung điện của mình nhớ ở trên trời bốn con vật khôn ngoan kia sống hạnh phúc ai hòa bên nhau giữ tròn giới luật tuân hành các ngài trái giới rồi sau đó đi theo nghiệp của mình sau khi kể xong pháp thoái này bậc đạo sư tuyên thuyết tư đế ở phần kết thúc tư đế người, người ra trương đã cung dương các vật dụng cần thiết cho các tỷ khéo kia đắc quá dự liệu và bậc đạo sư nhận diện tiền thân bấy giờ a nan đà là con gái ca mục kiền liên là con chó rừng xa lời phất là con khí còn ta là con thọ hiền chi ấy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 hôm nay nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh toàn thể chư tăng ni Phật tử chúng con phát nguyện tu tập tụng kinh tán thán xưng dương công đức của Đức Thế Tôn ngài vì lòng thương xót chúng sinh trong biển sinh tử mà thị hiện đản sinh nơi cõi xa bà ngũ trược áp thế cứu độ chúng sinh Kính bạch Đức Thế Tôn qua bài kinh con thỏ, Chúng con được học về câu chuyện tiền thân của Ngài. Trong một tiền kiếp hành Bồ Tát Đạo, Ngài sinh ra là một con thỏ chúa thông tuệ có tài khuyến dụ, thường thuyết về chân lý cho các bạn dạy cho bạn biết ca bố thí tuân hành luật đạo đức và giữ gìn ngày trai giới trong ngày trai giới Ngài và các bạn thực hành trai giới phạm hẳn tín nghiêm Vua trời đế thích hóa làm một vị bà la môn đệ thứ lòng Bồ Tát và các bạn của Ngài Các con thú tìm được thức ăn nhìn ăn phần của mình Hoan hỷ cung dường thức ăn của mình cho vị hóa bà la môn Riêng thọ chúa phát nguyện cung dường chính thân mạng của mình Bồ Tát với niềm hoang lạc trang trề gieo mình vào đống thăng hồng Nhưng ngọn lửa chẳng làm hại đến thân thể của Ngài Ngài đã nói với vua trời đế thích Dù tất cả mọi người trên thế gian này thử Ngài về cung cách bố thí như thế Thì Ngài cũng không từ bỏ một ý định bố thí nào chúng con hiểu rằng Đức Thế Tôn hành Bồ Tát Đạo trong Á Ba Tăng kỳ kiếp đã bao kiếp xa bỏ thân mạng của mình đưa chúng sinh vào biển Phật Pháp tìm ra con đường giải thoát cứu độ chúng sinh. Ngày nay chúng con được đủ duyên lành làm được thân người gặp được Phật Pháp và bậc minh sư dẫn dắt tu hành. Chúng con một lòng thần kính tri ân công đức của Đức Thế Tôn và xin nguyện từng bước học theo phạm hạnh của Ngài. Chúng con xin vân giữ gìn giới luật học hiểu nhân quả, biết bố thí cung dường kiên định làm các ngã thiện phận sự trong thiện phận sự tu tập lục hòa kinh pháp tinh tấn thực hành các pháp của Phật để cầu thánh quả cầu vô thượng Bồ đề. Chúng con xin hồi hướng công đức lần này nguyện cầu cho sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa. Chủ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền. Mà ngân sang trí tuệ bát nhà của các đức như lai phổ độ khắp cả quần sinh. Khiến cho muôn loài đều thấm nhuận lời Đức Phật dạy tin sâu nhân quả ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát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 được mạnh khỏe bền tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lần tiến tu theo chính pháp chúng con xin hồi hướng cho tăng ni cư sĩ phật tử công nhân đang tu tập và làm việc tại chùa không nhiễm bệnh này để giữ gìn được phật pháp và hoàng dương chính pháp nguyện cho nhân dân phật tử đang trong khu vực cách ly đã gửi dân sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chướng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 các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới có đủ duyên lần kiểm soát được dịch và nạn dịch sớm được tiêu trừ. Chúng con cũng xin hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân COVID-19 có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Chúng con lại nguyện cho hết thảy chư vị hộ pháp chư thiên chư thần, cùng các chúng quỷ thần bảo hộ đàn trang, chư chung hữu duyên nương nơi công đức phúc lần này mà sớm được pháp của Phật luôn tinh tấn bồ đề cầu đạo vô thường bảo hộ cho hết thảy chúng sinh biết bỏ ác làm lành tu theo chính đạo hồi hướng cho các vong linh hữu duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn nương tựa về nơi chân pháp tu hành mà được giải thoát lại nguyện năm châu an lạc bốn biến thân bình nước nhà có phúc dân tộc trung kiên chi đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc già trẻ kinh nhường chi ngu trắng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hướng khắp ma nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh kẻ mất siêu thăng người còn phúc lạc nhân dân an lạc thế giới thân bình tình giữa vô tình đồng tròn thành phật nữ đạo à, nam à, mô phật à, bổn à, sư thích à, ca mâu à, ni Tùng kính công đức có bao nhiêu à, Con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khắp Pháp giới các chúng sinh nhà Thầy đều thể nhập vô sinh nhân Nguyện tiêu ba chương sách phiền não à, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ à, quý à, à, phật ơi à, nguyện à, cho chúng à, sinh ơi à, hiểu à, thấu à, đạo à, lớn ơi à, phát tâm à, vô thường thưa quý ai à, pháp ơi à, nguyện à, cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển từ a à, quý a à, y a à, tăng hỡi a nguyện a cho chúng a sinh hỡi a quản a lý a đại a chúng hỡi a hết na thầy a không ngại